Big Bag xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. BigBag.vn chuyên ba lô, cặp túi năm cao cấp, có style hiện đại, sang trọng, thiết kế tối giản và tinh tế, đáp ứng xu hướng thời trang mới nhất. Sản phẩm chủ lực của Big Bag là ba lô laptop và túi đeo chéo. Chúng tôi phân phối đa dạng các thương hiệu quốc tế lẫn Việt Nam như TomTop, Park Raiden, Bench, King Bag, Miko, Sarkos, Simple Carry, vân vân. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như cặp sách, túi du lịch, túi chống sốc MacBook, túi đựng iPad. Với sứ mệnh trở thành địa điểm chọn mua ba lô, cặp túi đáng tin cậy nhất Việt Nam dựa trên các tiêu chí cam kết hàng hiệu chính hãng 100%, free ship code trên toàn quốc, đổi trả lên đến 90 ngày miễn phí, bảo hành trọn đời sản phẩm. Đó cũng chính là lý do mà các bạn nên lựa chọn Bigbag, BigBag.vn được thành lập năm 2012 Big ra đời nhằm mang lại sự tiện lợi trong việc di chuyển các vật dụng cá nhân và phong cách thời trang độc đáo, mới lạ, đẳng cấp, đáp ứng xu hướng thời trang mới nhất đến quý khách hàng. Để hiện thực được tầm nhìn và quyết tâm vươn xa, Big xác định tâm thế hết lòng phục vụ và tinh thần khách hàng là trên hết. Big liên tục tối ưu chi phí tất cả hoạt động và áp dụng các phương pháp marketing đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm nhằm cho ra đời những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Sự ủng hộ của quý khách hàng chính là động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập vào website bigbet.vn hoặc liên hệ hotline đang hiển thị trên màn hình để đặt hàng và được tư vấn tận tình, cụ thể. Big Bag xin chào và hẹn gặp lại!